anh xa như mình vẫn vững vàng vờ như mình chẳng để ý là em còn bên hay không và giờ anh giấu đi tất cả tình yêu nỗi đau này khỏa lấp chúng bằng tiếng cười chuyện nhỏ nhoi một người bỏ anh ra đi tại sao lại thành vết thương lớn trong đời anh đến vậy và giờ nắm sẽ nhẹ mắt thôi để khi em gặp lại anh còn có thể nhìn sâu mắt anh để khi ấy anh sẽ chẳng thể mang nỗi đau này đến cho bất kỳ một người nào nữa và em sẽ có cố gắng quên những ngày đau mình đã chẳng có gì khi đến với nhau để giờ đây khi chia tay em hy vọng lòng sẽ nhẹ bớt show. cho những kia đang làm tim em nhức nhối bạn cũng sẽ cố gắng đi riêng một đường và nơi ấy chắc chắn sẽ không có em nên một ngày anh cũng sẽ bước qua